Nhỉnh gì trời, tao nói đúng rồi ba Cái máy này bán được vô hơn 5 tập với tay 5 tập đây có Đúng không? 5 tập đây có 6 triệu bạc 6 triệu bạc anh cấn vô cái máy này anh bán quề vốn luôn Tao bán quề vốn luôn, tao bán tiền súp, tao bán tiền giáo án Mày cười cái gì thằng media này, mẹ đúng là Cái thứ không không biết làm kinh tế mới làm media Em thấy mong anh đẹp không? What? Anh đẹp. thấy cái chân anh đẹp không? Cái chân đẹp. của anh kìa, chân thẳng băng, chân cưng chưa? Đẹp mét mấy anh? mét bảy hai không mét trên mà ai biết mét một dạ cái gì đó nó cà cà ta nói chung hôm nay là em tập phần upper body đây đây đây đó. À. tranh thủ tí đứng này upper body là gì từ rốn đi lên là tập phần trên luôn. đi lên đó nhưng mà tập phần trước là phần vai phần ờ, ngực và phần tay Đời sống hiện đại Đôi lứa yêu nhau Gia đình hạnh phúc Đẳng cấp Duy M Duy Nguyễn, doanh nhân thành đạt Luxury Home Gym chào các bạn đến với chương trình à, video của Duy Nguyễn à, Duy Nguyễn nổi tiếng với hai câu thơ trong ngành gym đó là gì? Ngực nở eo thon, phân mỹ nữ, vai u thịt bắp, định anh hùng Nên trong cái tiêu chí làm việc của Duy Nguyễn luôn bao giờ nghĩ tới hai cái trạng thái đó Hai cái trạng thái đó nha các bạn Là một người đàn ông tập gym mạnh mẽ trong phòng gym Nhưng mà đối với một người phụ nữ Thì Duy Nguyễn luôn có những cái giáo án thước tha đầy mạnh mẽ gym nữ tâm kinh và ngày hôm nay Duy Nguyễn sẽ mang đến cho các bạn một video để thể hiện hai cái phong thái đó anh mạnh mẽ, lộng lẫy Bên khung phi quay Em thước tha Ngạo nghễ Sao tự nhiên chơi cái bể kẹo làm lại lại lại lại lại lại lại Lại nha Nè Vô nha, vô nha Em thước tha ngạo nghễ Là dạ. Bên cái máy S S X T 550 Một cái máy Home Gym nó khác so với cái máy Apollo 7000 của tư mới đây nha em tức là bên đây là một cái máy khác bên đây là một cái máy khác khi mà chúng ta mua về nhà đó là chúng ta mua một trong hai máy ok hiểu không còn nếu mà có tiền như như nguyễn thì mua hai cái luôn thì hôm nay anh em sẽ tập hiện bài trên đây trên đây là một cái máy mà em tập được hết tất cả những nhóm cơ luôn nhưng mà kỳ trước á em anh đã hướng dẫn em à, tập đùi bên đây rồi thì bữa nay sẽ không lặp lại đùi bên này nó sẽ vào một cái dịp xa xăm nào đó nếu mà anh còn anh còn cái hứng nha rồi à, hôm nay anh sẽ chỉ em tập ngực tay nếu mà còn thời gian thêm bài vai nữa nói chung hôm nay là em tập phần upper body đây đây đây à. tranh thủ tí đứng này upper body là gì từ rốn đi lên là tập phần trên đi lên đó nhưng mà tập phần trước là phần vai phần ngực và phần tay phần lưng tập rồi ủa lưng tập chưa ta à chưa tập đúng không chưa chưa tập thì bữa sau tập à. À, rồi bây giờ vô rồi phụ nữ là tập nhẹ nhàng duyên dáng không cần phải qua anh kia qua anh kia để là chuyện đàn ông nha ờ. <laughs> rồi bây giờ tập gì ta ngực đi ha ờ anh chị em tập biết. rồi vô ngồi đi em em em, em ngồi đẩy ngực đi ngực đầu tiên mình đẩy trước một cái xong rồi mình ép sao, vô vô vô vô lẹ lẹ vô ngồi lại đi cái ghế cao thấp chỉnh sao Quay bên này đúng không ừ đúng rồi chỉ vậy thôi ok rồi tay cầm vô đấy từ từ ok chưa rồi thoải mái chưa phải thoải mái mới được rồi đẩy ra có khó không đẩy ra à, ok chuẩn vô đẩy ra thở ra ừ đó yeah ok tốt tốt tốt Ủa. tốt tốt tốt mười cái ok ok ok giờ yeah rồi thôi thả lỏng đi nghỉ ngơi bắt bắt đầu vậy thôi khung này là khung lợi hại lắm em khung này là là là, là, là dư tiền mới mua nha em khung này nó vừa freeway nè nó vừa cái khung swat ở ngoài mà nó lại vừa cái khung smith ở trong mà nó lại vừa thêm cái cái cái cái cái cái cái spectra trong nữa kìa Kìa chưa trời nhiều chức năng ha trời đất ơi di nguyễn mà không chơi thì thôi phải chơi vậy đó em chơi làm chơi mấy xịn diêm chúa mà rồi vô vô ủa anh anh anh anh chỉ em đỡ mà em nhớ đâu nhớ nhớ vô đỡ ủa tí nặng thì mới đỡ chứ không anh thích anh thích hả anh thích có gì nó cọ sát ok chơi tại vì à, anh thích là được à ờ à... hi à. rồi vô ok à. À. À. À. À à. à à Ôi, công nhận tập đã phê không anh phê không phê không phê không tập ở game thol gì nhìn gì trời tao nói đúng rồi ba cái máy này bán được vô hơn 5 tập với tây 5 tập đây có đúng không 5 tập đây có 6 triệu bạc 6 triệu bạc anh cấn vô cái máy này anh bán quề vốn luôn tao bán quề vốn luôn tao bán tiền súp tao bán tiền giáo án mày cười cái gì thằng media này mẹ đúng là cái thứ không không biết làm kinh tế mới làm media Mê. ok em tập ha Đúng ờ. không chứ lẽ giờ mày sống trên đời mày muốn cái gì mày cũng ăn phải biết thả con tép bắt con tôm đúng không <laughs> no no no no tốt tốt tốt come on come on come on come on it. Ha! Ha! Ha! Ha! guys are Ha! Ha! Ha! Ha mười cái ha ờ người ta nói máy home gym rồi, thiết kế cho, cho vợ chồng đó ba tiếp cho những người yêu nhau đó thiết kế vợ vợ chồng đó ngồi đó không đã không vậy đó còn nếu muốn ờ, tận dụng cơ hội thì xét cho vậy nè thả ra đi thả thả thả, thả. À, mệt quá đáng lép rồi còn chèn ép nữa chứ Đấy, cái này viral nha này viral ra chưa ra rồi ra rồi hả ok hỏi à. vô vô ờ banh hấp anh thấy cảm giác nó an toàn chưa anh an toàn em à, em đỡ như vậy anh thấy an toàn chưa anh bảo vệ hai lớp luôn mà lớp em với lớp này nữa với lớp này nữa được được được được được, được. ok rồi dứt ép vô đúng rồi không đừng có thẳng tay ừ vậy đó nhớ vị trí vậy nè ok thả ra thả nặng nhẹ Đăng Nặng hay nhẹ? Vừa Vừa còn cái đó Cái tay này dịch tới đây được không? Được không? Được Rồi Tay có đồ mà Ép vô À Ép vô Không Ừ cứ ép đi sai chỉnh ép đi ừ Rồi thả ra Thả từ từ thôi Căng cái ngực ra Cù chỏ cao cao lên xíu Cù chỏ cao cao à, Không phải cái tay thấp thấp cù chỏ à, Ok Rồi dứt Đó Từ từ Ép vô Ép sát vô Ừ ép vô là thở rồi đó ừ giữ lại đúng rồi ok bài này cố tập đi không có đỡ được đó má la gì ghê vậy ok nhẹ thôi xem tạ ok ok ok rồi từ rồi đó từ từ từ từ rồi xong anh chỉ em bài khác cũng vậy nữa nhưng mà cái tay vô nó sẽ là như vậy đó nó không ép vô nữa nha hai bài khác nhau nha rồi em đẩy mạnh ra đẩy ra giống đẩy ngực gì đó đẩy ra cho hai tay vô đây luôn ờ à, đó đó đẩy ừ đẩy vô ừ rồi từ từ biến thể tiếp như vậy đúng không cổ tay đang về nè em úp lên tí vậy nè đó giúp đó hai bài nha ok ok à, con gái là phải tập những bài gật này để ngực to hả hay sao không cái bài này nó có tác dụng là nó làm cho cái khe ngực của em nó khích lại á để sau này em em em em em làm cái cái cái, cái... nói chung là à, này cái này nó hơi nhạy cảm các bạn nói chung là nó sẽ giúp cho cái khe ngực của em nó khích lại ok mà khi mà khi mà cái khe ngực khích lại thì ai đó sẽ sướng hơn ờ đúng rồi đó thôi được rồi nghỉ, nghỉ đi rồi xong chút tập tiếp tập gì tập hoài vậy rồi ờ, uống uống cao một cao đi xong rồi nó nhẹ thêm lên tạ ha hai này em luôn á từ lúc mà covid tới giờ anh chưa giờ tập nặng như luôn á bây giờ anh anh đuối quá à anh đuối quá à quên đúng không tập đùi đau không đau đâu chút massage cho <laughs> chút nằm xuống nằm bất môn đi anh massage cho vài cái từ từ thở một cái à, tao đi muốn không nổi luôn à lên tạ anh cũng có nổi không hay là chơi vậy thôi trọng đấy được rồi con gái nó đâu tập lên bắp đâu ok tập rồi cho nó đẹp bạn này trước đi đúng không đẩy trước đẩy hả ép sao ok hai ngủ hình ảnh vô đây Chưa. ê đừng có đừng có nói quá ô lộn lộn lộn lộn lộn xin lỗi lộn lộn lộn lộn tao nói mà một bên nặng một bên nhẹ má ơi <laughs> lộn làm dư hai ba bốn năm sáu bảy ghê chưa tám chín ghê chưa wow. Wow. ba bốn năm sáu hai mươi cái luôn bảy tám chín mười mười già xì hẻo đủ rồi đủ rồi đủ rồi tập sướng ủa xong tập kia hả Chưa. Wow. này super set luôn Super Set nhồi đam đại pháp Nổi không? Ép vô Ép Hai vô cái Ừ Cố lên Ừ Muốn có kha thì phải ép Ừ Năm Ép sao mà ép gì mà ép khó quá trời Ép sai tay mà rồi rồi Rồi đi Vô dạ. Ép vô em rồi hết dạ. nổi đúng không hết nổi hết nổi thôi thả rồi đi <laughs> nhây nữa luôn luôn luôn luôn lúc nãy là mất đà <laughs> trên đời này có gì mà đây không làm được đếm ừ ờ ờ tạ ờ. quá má ơi tạ quá má ơi thì thả tạ ra đi con ơi phải kéo để em kéo Nani? Anh để đấy thôi Nhẹ quá, mấy cái đồ quý này Trời ơi Cái tài cái không thẳng chút xíu nó còn còng xấu quá ừ, Tại vì nó, nó không cong không kéo được hiểu không? Ờ ừ. Hey! Hai! trước khi à, vô thì anh à, thông báo với em là cái cây cây cái cây gỗ này anh lấy bên bình tân qua đó What? cây gỗ này lấy bên bình tân qua đó em ủa em tưởng lấy từ bên mỹ qua <laughs> không không gỗ này gỗ ở đâu không biết nữa à, nói chung á thì bây giờ bình tân đã hết cái cây giống mốt chuối rồi thì mai mốt á, à, à, đạt coi đi đâu mua cái cây giống vậy đi đạt nhóm chuối Wow Em thấy mông anh đẹp không? Anh đẹp. thấy cái chân anh đẹp không? Cái chân đẹp. của anh kìa, chân thẳng băng, chân cưng chưa? Đẹp mét mấy anh? Mét bảy hai Không mét chân mà Ai biết mét một Bây giờ anh, anh, anh cho em thấy được cái sự đẳng cấp trong thiết kế của anh nè Đừng có, đừng có quậy để làm xong chương trình cái đã à, Cái bài giống bắp chuối á, thì phải nhìn vô kiến hiểu không ok nên anh thiết kế cái máy này anh đặt cái vị trí gần ngay kia nhỏ luôn à, anh có nhìn thấy không em vô thử đi ồ ngay ngay vị trí xịn luôn đó à, nhìn thấy không ờ à, đó nhìn được luôn cái đó là sự tinh tế của home team à, 500 triệu của anh á wow tuyệt vời bài này là là face bull face là cái mặt bull là đóng vô mặt face bull kéo vô mặt đó đứng thế này được chưa thử kéo thử một cái coi ra sao nữa quan trọng đoạn vô á không phải dạ yeah cái gì đó nó cà cà ta thôi nè em đứng đàng hoàng đó đâu đang ăn chỉnh mà ok rồi em kéo kéo vô đi anh chỉnh cái động tác vô không phải vậy đó thấy chưa nhớ vị trí này chưa ok nhớ chưa nhớ gọi gì rồi nhớ gọi đi cái động tác phay bull là gì phay là cái mặt bull là kéo đúng không kéo mặt nhưng mà bây giờ ý anh biết kéo vô mặt nhưng mà bây giờ đó anh đứng ở đây thì anh không minh họa được kéo mà anh minh họa được push push là động từ đó lập với pull bây giờ đi vô cánh cửa của bbt đó sau cái push và pull ok thì giờ nè cái hướng này đúng không nè nè vô này không thì nó phải đi như nè bụp bụp bụp bụp đó do đó đó thì cái nắm đấm của anh là cái gì nắm đấm của anh là cái này nè đúng không cái này nè nè em cầm kéo đi nó phải gớt vô ngay lỗ mũi của em á nhưng mà động động cái tay ra ba ờ động động cái tay ra kéo cái vai sát vô kéo kéo cái vai ừ nó cái này nè nó quất vô miệng nè ok đó đó chuẩn từ từ chuẩn rồi cái tay vậy là chuẩn nè nè không nó vậy nhớ vị trí này cho anh nha ok bớt cà lại cà cà con khỉ khô phải đứng dậy nó chỉ mới được rồi phân tích tiếp đây giữ lại hôn đít hôn đít sao rét rồi đây nó phải phay buôn vô đó nó phải buôn vô nó mới lên được cái chỗ này nè cái chỗ này nè cái chỗ này nè ok ok ok ok ok rồi tao đây <laughs> no no no no game bộ đi trước mặt nè động tác này quay vô cái thần vô mặt cái, cái lúc mà nữ tộc đó quay vô cái thần mặt cái tướng đứng không có trọng tâm nha ờ à, em đứng sao phải có trọng tâm chứ đứng ừ đó như vậy đi rồi rồi ờ, tập đi đứng có trọng tâm đàng hoàng đứng trọng tâm là sao tức là cái chân của em nó phải chịu lực vậy nè chứ không phải em đưa mông sao em đẩy kiểu này nó đâu trọng tâm đâu nó cái chân nó thẳng đó nó chịu lực rồi giật rồi thần vô mặt thần thái vô ờ ờ cái đùi gối không cần thẳng đâu xấu quá ờ đó thần thái vô đúng rồi nè lưng nè nó lên lên tập, nhiều nhiều đi mốt đốt mốt, ấy ấy nó mới ờ, có lặn đây ok rồi ok ờ nó tập ờ, tập thấp quá nó vô lưng luôn em tập cao cao lên nó vô vai đó vai là động tác này nó dễ tập mà nó cũng rất là hiệu quả với điều kiện là phải mua máy của THOL nha đó phải buôn rồi xong ra đây cho tao tập giới tập hoài vậy tháo dây luôn đi nó dướng dướng là xong tập nhún nhún nhún nhún hai hai ba nhún lên ồ em không còn đau chân nữa là anh Má ơi, má ơi, má ơi, má ơi Ờ Ok Ok Ok Từ thôi, không cần nhanh vậy đâu em Ừ, đó ok tiếp vô ok qua rồi em vô em tập đi em ơi ừ rồi đúng rồi bài này có tên là upright row home gym home gym của gym chúa upright row bài này bắp tay chắc à, vai sẽ rất đẹp đúng không đừng hạn chế đừng để cho cái cái cái tay nó cao hơn em em nên để cái này nè không anh nói nãy là như nè đừng có kéo lên vậy ờ à, đúng rồi cái, cái quan trọng là khúc này nè nó phải ngang come on 20 kg chứ mấy sao nói đến tạ là mọi người cứ kỳ thị mình thế nhở <laughs> sợ trời đâu cái này hết rồi là, là nhón thêm thôi à. rồi nhón đi anh ơi à. Ah! có, có bị tê tê ở đây không? <laughs> Mỏi quá Rồi, em tập Rồi, vô nè Anh kết thúc máy này luôn rồi đó yes. Kết thúc Kết thúc Kể từ đây, chấm hết Nhớ Ba Năm Là lớn vậy? Sáu Bảy Sợ người ta không nghe được Tám Chín Còn cục la lớn vậy? Chứ gì? rồi yeah. Dạ. Em có cái tật em đứng cái đầu gối thẳng quá Không phải Đứng vậy nè Em lên hai cục cho anh coi Đó, đứng vậy nè Em đứng thẳng băng như nè Đứng rồi. thẳng băng này á Không, không phải Đứng gì vừa thôi đừng có mong ra làm sao ba ơi Đây à Đứng kiểu cách quớt ờ Đừng có thẳng đầu gối quá Ờ đó yeah. Dạ. wow. Ôi lên tặng đã Uống rượu vừa xong vậy yeah.